đứng lại Mọi người sẽ không bắt được ta đâu à. Tôi đề nghị anh nằm im đó Nếu anh cứ động Chúng tôi sẽ nổ súng Đồng chí Công lại Yes sir Tên tội phạm kia Đứng dậy nhanh lên ôi trời cái ông này chắc là tội phạm gì đó gọi là kinh khủng lắm nè cho nên mới bị gọi là công an bắt mà còn đem cái trực thăng đến luôn ủa cái gì mà ghê quá vậy ta ủa, ủa, ủa cái gì vậy ủa mình mới lượm được cái gì đây cái này hình như là một cái bản đồ thì phải có khi nào cái này là bản đồ kho báu không ta hình như từng hầm là chỗ này phải không ta ờ, nhưng mà ở bên dưới này thì nó có cái gì chứ tại sao cái bản đồ này lại dẫn mình xuống dưới nha ủa cái gì đây ủa <gasps> ủa Bên trong kia là một căn phòng hả ta Vậy cái này chính xác là căn phòng bí mật rồi Đây là một căn hầm có robot sao Robot sao Trời trời trời trời <gasps> mình sẽ trở thành một người rất là nổi tiếng bởi vì mình đã phát hiện ra những con robot này ôi trời ơi, được được được trời ơi thích quá thích quá phát hiện có người lạ đột nhập bật chế độ tấn công cái gì bật chế độ tấn công gì tôi có làm gì đâu tôi có làm gì đâu ôi cái gì phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tiêu diệt. Người, người tính làm gì ta? Thả ta ra! Dạ. <laughs> Trái tim của robot Robot, em ơi em là sai Không cần lên dây cốt yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt Không là anh thì ai Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngưng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa từng phải say nắng một ai Nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại Và khi có em về chung một nhà Có bao nhiêu điều thú vị xảy ra Anh viết tặng em vài bài tình ca Một tấm liều nhỏ hai quả ta có anh bên cạnh em tìm đâu xa real love ở đây em tìm đâu xa người tốt như anh em tìm đâu ra ông tơ bà nguyện thích tình đôi ta trái tim của robot em ơi em là ai không cần lên dây cốt giờ yeah. bên em đến ngày mai chỉ cần em thấy tốt <laughs> không là anh thì ai